trốn hoa giang về lại trường xưa nay bi trốn hoa giang bóng khôn chợt nhớ sắc hoa xưa hoa vẫn tươi màu mai trường xưa có là hoàng hạt lâu biết tìm con bướm vàng vợ ơi